Um, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kết nối chiếc điện thoại iPhone hoặc là Android của bạn với chiếc máy tính chạy Windows 10 một cách nhanh nhất để chia sẻ hình ảnh cũng như là gửi tin nhắn ngay trên chiếc máy tính của bạn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu video nhé. Và bắt đầu với chiếc máy tính của mình thì các bạn hãy vào phần cài đặt. Chọn phần phone. Tiếp tục ấn vào Add your phone uh, ở đây có hai lựa chọn của chúng ta là Android hoặc iPhone như mình là mình sử dụng Android và mình sẽ click vào chiếc Android rồi nhấn tiếp tục continue và continue chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản Microsoft của mình nếu các bạn chưa đăng nhập và các bạn nhập số điện thoại của mình vào họ sẽ gửi cho mình một tin nhắn đó là link để tải ứng dụng Yophone trên điện thoại và đây là trên điện thoại của mình thì mình đã nhận được tin nhắn lên và hãy click link này nó sẽ cho mình một đường dẫn để download cái ứng dụng Yophone ở trên điện thoại của mình ở đây thì các bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng như bình thường nhé quá trình cài đặt có thể mất khoảng một thời gian từ 1 đến 2 phút và quá trình cài đặt hoàn tất mình sẽ mở ứng dụng lên và mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Microsoft vào ứng dụng của mình Rồi tiếp theo máy sẽ yêu cầu chúng ta cấp một số quyền chẳng hạn như đọc file gửi tin nhắn và đọc thông báo chúng ta đồng ý và tiếp tục nhấn continue và cuối cùng chọn my pc ready quá trình này sẽ mất khoảng thời gian xác nhận rồi chúng ta nhấn allow vậy là chúng ta đã thành công kết nối giữa điện thoại và chiếc pc của chúng ta rồi và bây giờ khi chuyển sang máy tính ở ứng dụng Geophone thì chúng ta đã có thể xem được những cái bức ảnh ở trên điện thoại của chúng ta chúng kết nối thông qua Wi-Fi và các bạn hoàn toàn có thể tải xuống ảnh và đồng bộ ảnh từ điện thoại qua máy tính và ngược lại tiếp theo là tin nhắn ở đây chúng ta có thể đọc các tin nhắn trên điện thoại hoặc là soạn thảo tin nhắn mới và gửi nó trực tiếp luôn từ trên máy tính mà không cần động đến điện thoại của chúng ta Cảm ơn các bạn đã theo dõi video thủ thuật của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để có những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.